à, trước đây thì à, Dũng cũng giống như rất nhiều anh chị em đó là gì ạ à, khi mà Dũng tham mới tham gia thị trường đặc biệt là lúc đầu mới tham gia thị trường những năm à, 2009 10 đó thì à, lúc đầu thì cứ thấy là cổ phiếu nó lên mình mua vào và kiếm được rất nhiều lợi nhuận và cái quá trình mà à, mình kiếm được lợi nhuận mình thấy những cổ phiếu dòng tiền nó vào nó mình lại mua và mình lại sử dụng margin sau đó cái tỷ lệ lợi nhuận mình lên rất là cao và những nhà đầu tư lúc đấy thời điểm đó thì rất nhiều nhà nhà chuyên gia rất nhiều đầu tư chuyên nghiệp họ không kiếm lợi nhuận bằng mình mà chúng ta thấy là Dũng chỉ thấy là mình mua là thắng mình mua là thắng mình mua thắng và cảm giác là rất là là là cảm giác là rất là, là kiêu ngạo cái tôi lúc đấy là rất là to nhưng sau một thời gian rất là ngắn ạ sau một thời gian rất ngắn thì toàn bộ cái sự kiêu ngạo toàn bộ những cái mà Dũng trải qua ở những đoạn đó nó bị bay biến mất bởi vì những lợi nhuận của mình bốn hơn 400 phần trăm trong một thời gian tích tắc một thời gian nó biến mất không những mình không giữ được lợi nhuận mà sau thời gian thì lợi nhuận của mình nó bị à, biến mất và thậm chí nó âm vào vốn và đó là những khoản nợ ban đầu khi mới tham gia thị trường một lần khác Dũng cũng tương tự như vậy lần này thì à, Dũng à, cảnh báo Dũng thận trọng hơn rất nhiều và thời điểm Dũng đã nhận được rất nhiều thông tin từ những người bạn rất là uy tín trên thị trường lúc đó thì Dũng cũng kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi nhưng cái việc mà uh, nghĩ rằng là mình đã kiếm được quá nhiều rồi mình cảnh báo và mình cũng đã rút ra được khoản cũng khá khá rồi nên mình nghĩ cái việc này nó cũng gì ạ à? nếu có bị sụp cũng không đáng kể nữa và Dũng có một chuyến du lịch ở nước ngoài nhưng uh, vào một ngày đẹp trời cổ phiếu nó lao dốc không phanh và số tiền mình để phải mất và trả giá rất là lớn ở một thương vụ đó là gì ạ khi mình đầu tư mình thành công mình kiếm được lợi nhuận dần dần mình cảm giác là gì ạ mình trở thành những nhà vô địch nhưng sau một thời gian thì không biết điều gì diễn ra và không biết là bao anh chị em đã từng đã kiếm được 50 60 thậm chí 100 200 phần trăm lợi nhuận nhưng chỉ cần sau một chu kỳ đấy ạ chúng ta biến mất ạ tức là một chu kỳ thôi lợi nhuận chúng ta có thể giảm 50 hoặc là 60 phần trăm tài khoản hoặc nhiều hơn ạ nếu anh chị em đã từng như vậy thì có thể comment cho Dũng cái số 1 đúng không ạ đã từng là kiếm được rất nhiều lợi nhuận ạ nhiều lợi nhuận có thể 100 phần trăm có thể 200 phần trăm có thể nhiều hơn nhưng chỉ cần sau một chu kỳ ngắn đấy ạ thì toàn bộ lợi nhuận chúng ta có thể mất 50 phần trăm thậm chí là nếu anh chị em đã mất 50 phần trăm hãy comment 50 phần trăm nếu anh chị em đã mất 60 phần trăm hoặc là anh chị em mất hết và thậm chí bị lỗ chúng ta có thể comment đây là những cái sự thật Dũng muốn gửi đến anh chị em tại vì Dũng tin chắc rằng là chúng ta đều như vậy cả không có ai khác đâu ạ phần lớn chúng ta đều như vậy cả bởi vì cái điều đầu tiên chúng ta không biết khi nào chúng ta bán cái điều thứ hai là gì ạ khi mà những cái cái mà chúng ta thấy là thời điểm mà nó tuyệt vời nhất đó là các gì ạ trên thị trường chứng khoán à, cổ phiếu vượt đỉnh những đợt phân phối bắt đầu diễn ra các công ty chứng khoán thì các bạn là mua giảm thì mua vào và trung bình giá xuống à, chúng ta thấy là các chuyên gia các à, à, công ty chứng khoán tiếp tục nhận định những điều tích cực và đó là những cái điều mà Dũng đã trải qua đã gặp phải trong suốt thời gian vừa qua à, bản thân Dũng cũng là gì ạ trước đây Dũng cũng là một trong những gì ạ à, môi giới à, ở một công ty chứng khoán khá là nổi tiếng ở Việt Nam nên chính vì vậy tất cả những gì nó diễn ra trên thị trường Dũng đều biết hiểu rõ và trong quá trình nghiên cứu từ những tác giả như là Liam Moore, William O'Neill à, thì à, kể cả gì ạ à, Mac Mini thì bản thân Mac Mini cũng đã từng cháy tài khoản à, Liam Moore cũng đã từng mất rất nhiều tài khoản và thậm chí là chúng ta nhìn thấy tất cả các thiên tài đầu tư chứng khoán họ đều trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn cháy tài khoản bị lỗ rất nặng và thậm chí là giả có nhiều nhà đầu tư sau khi bị mất hết tài sản sau đó không quay lại giao dịch nữa nên không biết là các bạn đang nghĩ về điều gì lúc này Dũng biết là khi Dũng chia sẻ điều này uh, sẽ còn một gì ạ à? cái làn sóng một số anh chị em sẽ gì ạ không yêu thích bởi vì những gì Dũng đang chia sẻ là Dũng đang muốn gửi đến những anh chị em những nhà đầu tư chân chính hiểu rõ hơn về những cái quy luật thị trường